bốn file một lượt luôn chia 8 giây 8 giây mà như đây là 1,69 mê rồi và thử cái video lúc nãy cũng để cái file 16 mê đi bắt đầu tính nha đó một giây hai giây ba bốn dây thứ 20 nè và tới 16 mê thì mình sẽ để mình không có pause cái ờ, video lại mà sẽ cho thẳng luôn 20 tới 5, 50 ờ, là 30 giây 30 giây và 16 mê thì nó cũng rất là nhanh nè bây giờ 1 3 4 5 đó nhập vô nó sẽ là trên chu gần như nhập là có liền à, trước hết mình khuyên các bạn là nãy mình quên khuyên các bạn là nếu như xài Windows 10 á là dùng ờ, Microsoft, Microsoft Store tải à, Facebook và Messenger hai cái này nó rất là nhẹ Xin chào Chúc mọi người một ngày tốt lành Một năm an toàn và nhiều sức khỏe Đây là video về cách giảm lắc Facebook nợ các bạn từ hồi tận một tuần trước lần à, bây giờ vào vấn đề luôn nha giảm lắp Facebook bằng phần mềm Asus Boost beast và Regedit và đây là phần mềm ờ, lên, lên kệ của chúng ta đây bây giờ thử quét virus nha đã quét 135 tập tin không có ờ, mục tiêu nào bị ờ, dính virus giờ mình giải nén qua ờ, folder sau khi mở lên thì giao diện như sau à, vào contours na. Đó, Internet and Browser Tools chọn menu X Internet Optimizer chọn fa uh, fast over 5 megabit analyzed. ở đây có các thông số chính là internet up uh, là WinSock nè thứ nhất WinSock thứ hai là auto tuning auto tuning đây sau khi chọn uh, chế độ là fast là nhanh nhất á thì điều cần để ý là small buffer đây đây là những cái thông số mà cần để ý nè mà đã có file pre-edit ờ, sẵn rồi cái mà cần để ý nhất là cái file là cái cái pre-edit của uh, nhớ không lầm thì đó là auto tuning nè à, để cho chắc ăn thì mình à, backup lại cái Redis ở đây cái địa chỉ Redis là cái link này. để mình xài Windows 10 để mình dán hẳn vào luôn đây đây là mặc định nè uh, à, WinSock là đang không có cái file nào mặc định đâu đây nè và khi tải á, thì tại Internet Data Manager có cái file của nước Nhật đó. bên ờ, bên Nhật đó ờ, ờ, khá là nhanh chỉ có một cái connection đó như vậy là chỉ có một connection mà gọi là nhanh nhưng mà như vậy thì sẽ ờ, vào Facebook Messenger sẽ chậm để giải thích ờ, thêm thì cái thông số ờ, quan trọng đó là small buffer size nè đây mọi thứ đều bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như là gửi tín hiệu tới web à, ví dụ Facebook nè YouTube à, Twitter à, và nhiều trang khác ví dụ Google mình gửi từ máy tới web và từ web gửi về nè có cái a ba loại buffer nè buffer size medium là giai đoạn trung gian chuyển qua load video trên mạng ở đây là load video trên youtube facebook những cái video mà độ phân giải khá, à, từ 240 uh, 240p trở đi chứ còn uh, last là giai đoạn cao nhất mà win uh, cấp độ cao nhất cấp độ cao nhất mà Windows tải về nhưng mà small buffer 200 byte là khá tối ưu trong cái thời đứt à, cáp à, vì càng thấp thì dữ liệu biểu đi không bị ứ động gây tắc nghẽn à, thêm nữa đã từng à, còn cái small buffer á lên tới 10 triệu 10 triệu byte là bằng với Ý, 100 triệu byte nó sẽ bằng 100 megabit nó sẽ loát từ ờ, trực tiếp ờ, từ ổ cứng nên đã ờ, bị khởi động lại máy khác hai ba lần nhưng mà nó vô được Windows nhưng mà sau đó nó không vô được à, không truy cập được cái gì luôn à, tới đó đứng luôn bị tắt nghĩa quá nhiều cái này nè thì làm ờ, đơ ổ cứng nên mình phải dùng cái ổ cứng di động ờ, để boot ờ, boot Windows lên á mình chỉnh lại cái regedit về chỉ có 200 thôi chỉnh về 200 là ok rồi mà cái này chưa có đúng không bây giờ chỉnh bằng cái này trước đi cái này là nó tối ưu hóa và có những phần mà mình cần phải chỉnh bằng thủ công đây và vậy à, sau khi auto optimization này mình chỉnh cái auto tuning này là này nè đang normal mình lên experimental nè visible là ít tìm normal à, tốc độ nó tăng cho hầu hết các uh, kết nối có nghĩa là từ cái small small lên uh, medium sau đó lên uh, large thì à, dùng cái chế độ experimental nè cái này nó sẽ tăng nhanh từ à, small lên medium lên large nè auto tuning là cái này nè và cái này mình không có chỉnh re-edit được vì nó tùy à, tùy thuộc vào từng loại máy ví dụ bên máy mình là trong details đó cái này là bên máy mình là suyệt không này thấy không ở sóc à, đó 7759BC đóng ngoặc thì nó xuyệt không mà ở trên ờ, ổ cứng Windows khác á, thì nó lại là xuyệt 20, 22 nên cái này nó không cố định không có chỉnh được và đây là cái à, quan trọng cần chỉnh nè chỉnh lên experimental và WinSock WinSock thì nãy mình apply đây rồi apply đây xong rồi sau đó mình vào à, tắt cái folic acid ờ, boost bootspin đi có cái file mình gọi là, gọi là fishlac này lát hồi đưa ờ, nếu các bạn tải này đây là cái file mặc định của Win 7 á mình coi thử nha mình coi thử đừng có đừng có đứt chuột vô là của Win 7 nè và Win 10 lúc mà mới mở lên nè nó không có cái gì luôn như đây nè đó không có cái gì luôn à, Win Shop để mình tắt rồi mở lại thì Redis sau khi mở lại thì nó đã chỉnh lên nè thì đây là 1024 bytes có nghĩa là 1 kilobyte thì uh, bây giờ mình mở thử messenger lên và mình tải là cái file lúc nãy thì download này. đó nó sẽ uh, không có nhanh lắm ở đây uh, nó chỉ có một connection này nè như vậy là ổn rồi nè nếu mà nhanh quá thì à, chậm nó sẽ chậm ở những cái à, Facebook Messenger đó cái này sau khi mình à, tải rồi không à, không có resume được tại chỉ có một connection phải hai cái trở lên mới được tìm lại tại cái này là nãy nó có một đến hai à mà sau khi có tải dễ dàng á có bộ đệm rồi á, nó cũng lên khá là nhanh 7 đến 8 và sau khi mình lên uh, messenger mình tìm cái file của mình đi tìm cái tên của mình nhấp vô nè test như vậy là khá nhanh rồi đúng không bây giờ thử test với hình hình và hình ảnh video ví dụ ấp mấy cái dưới hình và video tìm mấy video nó nhẹ thôi này có mình đó do ừ. cái này thì đã giảm được tốc độ nhé giảm tốc độ không có nghĩa là mấy kia nó sẽ chậm đi mà nó vẫn có thể nhanh lên ở vài vài trường hợp ở đây đang là 1024 và nó sẽ ra từ ổ cứng á này 1024 nè nghĩa là cái disk á một, một uh, là cái này nè khi mình giảm xuống 200 ờ, bằng cái file mình sẽ chạy thẳng bằng cái file nè Winsock Fast Mình mở Reddit lên ừ, để xem không không phải fast mà là best trong best đó mình mở reddit lên cái thông số nó khác rồi đúng không đó nên mình ờ, chỉnh luôn cái receive ờ, window và send window dữ liệu nè là 200 kb thôi cái 200 byte thôi nó khá là ổn khá là ổn nếu như mà mình ờ, gửi tin nhắn nhanh đó được có tức thì luôn và bây giờ mình thử gửi ảnh vào video bốn file một lượt luôn 5 6 7 8 chỉ 8 giây 8 giây mà như đây là 1,69 mê rồi và thử cái video lúc nãy cái file lúc nãy là mười mấy mà nhớ là file nào không? để file 16 này đi bắt đầu tính nha đó một giây hai giây ba dây đến 20 nè và tới 16 mê thì mình sẽ để mình không có pause cái video lại mà sẽ cho thẳng luôn 20 tới 5, 50 ờ, là 30 giây 30 giây và 16 mê thì nó cũng rất là nhanh rồi bây giờ 1 2 3 4 5 đó nhập vô nó sẽ rất là trơn tru gần như nhập là có liền à, trước hết mình khuyên các bạn là nãy mình quên khuyên các bạn là nếu như xài Windows 10 á là dùng ờ, Microsoft, Microsoft Store à, Facebook và Messenger hai cái này nó rất là nhẹ à, như đã thấy thì trên Tag Manager nè Messenger chỉ có 390 m trong khi nếu như mà mở trình duyệt mà chỉ mở riêng mỗi tab Facebook thôi đó có hai app trên store là Facebook và Messenger nè giờ mở Facebook đi mở Facebook trên ờ, Microsoft Ý, Microsoft S Microsoft S nè thì mới có một cái Microsoft S mà một đống đó nó lên tới chín mươi mấy phần trăm CPU luôn nè đó 33 phần trăm 700 mấy chục mê và trong khi đó thì Messenger Messenger là 300 mấy chục mê còn Facebook Facebook trôi xuống đâu tiêu rồi chỉ có 1,9 mê thôi Tam chỉ có 1,9 mê đó là mình chưa có lướt cái gì còn 1,8 mê Facebook này quá nhẹ luôn quá nhẹ và quá nhanh bây giờ mình thử à, truy uh, truy cập trên khác nha thời gian load gần như là tức thì và thử bình luận cũng dùng ờ, cái Pass Manager và nó cũng rất là nhẹ Facebook này riêng Messenger thì nó nặng hơn Facebook nhưng mà cũng rất là nhẹ nhẹ hơn cái Microsoft uh, S mà mình mở lên này Microsoft S 960 MB ờ, RAM thì lên tới 5 g mình tắt Microsoft S nha sau khi đã tắt giảm 3 à, 300 mai mà bây giờ ma số S nè à, là còn 600 m nè là nó duy trì cái hoạt, à, hoạt động nền nè bây giờ mình thử à, tắt Messenger tắt thử cái Facebook thì nó sẽ giảm rất nhiều mở lên lại nè nếu như mình không mở cái trình duyệt lên á, thì chắc chắn là nó sẽ rất là nhẹ bởi vì nó còn loa một đống extension mấy cái phần ờ, phần mở rộng á, mấy cái tệp mở rộng mà mình ờ, cài trên à, trình duyệt như messenger à, ấy, như là IDM đóng trình duyệt khác ý một đống ờ, extension khác nè đó gì nè đó là một sự bùng nổ về cái phần trăm và về cái ram này đến đây là hết rồi cũng khá là dài cảm ơn các bạn đã xem đến phần cuối cùng của video Bye bye.